Chào các bạn, hôm nay tôi trở lại với ờ, kênh youtube Tôi ờ, dạy theo yêu cầu của một số bạn với phần mềm Cartoon Animator Trước thì ờ, cái bản 3 nó gọi là Greytalk Animator Thì bản này cũng là chỉ bản phiên bản khác mới nhất của Greytalk thế thì các bạn à, chú ý là khi chúng ta đang sử dụng phần mềm bản crack thì chúng ta sẽ tắt mạng đi rồi chúng ta mở sau khi nó chạy xong rồi thì chúng ta lại mở lại mạng để nó khỏi gửi thông tin đến phần mềm và nó sẽ khóa phần mềm lại chúng ta thì bản này là bản tài khóa thì chúng ta thấy là đây là như bài hôm trước thì tôi đã nói rồi các bạn ờ, chỉnh sửa nhân vật thì các bạn sử dụng uh, cái uh, nhân vật mẫu bên trong Grey Talk ví dụ như là G3 G2 G vân vân đối với uh, Cartoon Animator ở phiên bản này thì nếu chúng ta mua cái phiên bản chính thì nó sẽ cung cấp cho các bạn các nhân vật đã có sẵn tốt hơn nhưng ở đây với cái bản Flash thì chúng ta chỉ được những nhân vật cơ bản thôi thế thì uh, bài hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn cách sử dụng timeline và kịch bản đó là một chiếc bình đựng nước đặt ở trên bàn và khi nó bị rơi à, bị rơi thì nước nó sẽ lúc lắc như thế nào thì à, các bạn có thể sử dụng à, phần mềm Photoshop để các bạn có thể à, tạo ra vẽ ra cái phần mềm vẽ ra một cái một cái bảng ờ, bao gồm cả một cái bình và một cái nước Đó. bình và nước thế nhưng mà tôi thì tôi lại ờ, đây là cái cách nhá cách vẽ thôi thì tôi lại sử dụng là tung boom để tôi dùng cái công cụ vẽ của nó tốt hơn các bạn dùng photoshop cũng được cái này là vẽ thôi nó không liên quan gì đến cái phần mềm kia cả Đấy, thì ờ, tôi vẽ cái bình nó như này cái nước thì đối ờ, phần nước thì tôi sẽ vẽ riêng với một cái bình thì ta để giống nó dạng tương tự như này thế bây giờ tôi sẽ vẽ nước nước ở trên cái mặt trên sau đó tôi xuất thành PDF à, tôi xuất thành Photoshop à. rồi thế bây giờ các bạn nhìn nhé đây là lớp dưới là cái mình lớp dưới là cái mình thì ờ, tôi sẽ làm một cái việc như sau ờ, tôi vẽ một cái ờ, mặt nước mặt nước thì ờ, tôi ờ, vẽ từ chỗ này tôi dùng cái màu tôi dùng màu giống như màu nước tôi dùng cái này tôi dễ vẽ thôi nhá các bạn chú ý là không phải là tôi dạy các bạn trung boom nữa nhá không phải tôi dạy các bạn trung boom harmony đâu mà đây là tôi dùng để tôi ờ, dạy chúng ta cái cách mà bình nước nó có thể ờ, bây giờ tôi sẽ tạo một cái folder phía trên của cái desktop tôi ghi là ví dụ cho bài một ví dụ bài 1 vì thể theo yêu cầu của một số bạn thì tôi sẽ làm như vậy và bây giờ các bạn ừ, nhìn thấy tôi sẽ là uh, ờ, xuất hai cái lớp này thành PDF à, thành uh, file Photoshop tôi xuất file nước trước thì tôi tắt cái mắt này đi đây Đấy, và tôi sẽ export layer image tôi đặt là nước mà tôi chọn cái à, desktop có tên là ví dụ bài 1 à. và tôi để file p photoshop nhé rồi các bạn ok xong bây giờ tôi lại tắt lớp này tôi chọn lớp bình bình là một cái này Đấy, và tôi export export export nhé chuyển thành ảnh Đấy, tôi gọi là bình rồi bình và bây giờ tôi coi như là tắt cái phần mềm này đi các bạn nhìn thấy trên đây gồm có nước và bình Đấy, nước bây giờ các bạn nhìn thấy mặt nước này nước này Photoshop các bạn nhìn thấy nước ở đây đây tôi mổ xẻ nó ra để chúng ta nhìn thấy đây là cái uh, lớp nước các bạn có thể cho opacity nó giảm một tí Đấy rồi chúng ta ghi lại đúng không rồi chúng ta xếp ép lại rồi bây giờ chúng ta sang cartoon uh, cartoon animator 4 phiên bản 4 thì ở đây đầu tiên tôi nhập thì tôi, chúng ta chọn pop nhé pop Đấy. chúng ta chọn uh, desktop chọn ví dụ bài 1 rồi tôi chọn bình trước rồi đây là chữ bình à, mà rồi là bài học thì của chúng ta là chỉ là cái mà mang tính chất là uh, tổng quát ví dụ thì các bạn cũng tôi vẽ có thể xấu à, tôi chọn nước vào đây Đấy. các bạn chở mũi tên về thì đây là một cái bình thế bây giờ ta sẽ làm sao để cho cả bình và nước uh, nó chuyển động nó chuyển động ta sẽ cho nó chuyển động thì à, đầu tiên các bạn sẽ ta zoom ờ, in vào nhé chúng ta zoom in vào đấy, tất cả trên mặt đây là một cái à, này chính là đấy kia. điều khiển camera thế thì bây giờ ta sẽ làm như sau ta chọn uh, select bây giờ các bạn sẽ có hai phần sẽ có hai phần à, và chúng ta sẽ bật cái timeline lên Đấy, à, timeline đây rồi đây là nước đây là dưới là bình Đấy. bình và nước khác nhau thế bây giờ ta sẽ cho chúng nó liên kết lại với nhau rồi, ờ, cái này thì các bạn nhớ là trong đây tham lai có cái nước của bình thì cái này các bạn có thể là chưa hiểu lắm thì tôi sẽ cho cái bình cái nước này nó sẽ link vào cái bình để cho khi mà uh, chúng ta chuyển động thì nó cũng sẽ chuyển động theo Đấy, thì các bạn nhớ cho tôi là các bạn vào trong cái nút có tên là link rồi các bạn nhấp vào đây khi nó có cái dấu hình như này Đấy. thì link của nó là đã đưa vào ta đưa được cái này vào đây ok chưa các bạn xong rồi nhé à, việc xong rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cho cái bình nó được lắp sóc lên Đấy. các bạn nhìn chú ý cho tôi đây là một bài học cực kỳ hay rồi ok Đấy. ta chọn vào nước chúng ta chọn vào cái chỗ này ok editor Đấy, cái nút này nhá rồi bây giờ các bạn sẽ chọn cái ờ, deform cho tôi opacity các bạn giảm đi một tí để cho cái nước của chúng ta à, lúc trong lúc đục đấy ngon chưa các bạn ok rồi đó ờ, bây giờ việc tiếp theo là đầu tiên là tôi muốn cái nước này nó nghiêng về bên kia đó, ờ, tôi nhấc cái này lên bạn nhìn thấy bình nở dâng nước chưa rồi cái này giảm xuống opacity tăng lên một tí rồi cái này giảm xuống ta điều khiển để cho nó đúng vị trí nhé Đấy rồi bây giờ tôi sang cái frame thứ hai frame thứ hai tôi cho tụt cái này xuống một tí Đó. rồi bây giờ ta cho frame chỗ này các bạn lại tiếp tục đưa cái này xuống bạn đưa cái này lên bạn đưa cái này lên cho tôi Đó. rồi các bạn lại đưa này xuống đây các bạn lại cho này lên đây các bạn cho này xuống cái này để điều khiển cho nó đúng vào cỡ nhé đấy và hôm nay là chúng ta học hơi bị hay luôn rồi tôi sẽ cố gắng để giúp các bạn học được hết tất cả các phía các bạn biết là scale ở đây uh, ờ, skew nó là biến dạng uh, vặn méo đi chúng ta thêm nút này nữa là small deform object là nó làm cho mượt mà hơn đấy bạn để chuyển động như ra ok rồi thì các bạn có thể làm được cho nó để nó chuyển động trong người bình nước nó chuyển động như thế rất là dễ sau này kể cả sóng rồi vân vân các bạn cũng làm được đó tiếp tục các bạn chọn màn này nhé form này của nó rất là tốt này nó đấy các bạn khi bạn chuyển động sóng nước là như này ok sau đó các bạn uh, tắt này đi chúng ta có thể copy từ đây đến đây copy xong các bạn paste cho tôi đấy các bạn paste đi thì nó trở thành những cái nút uh, chuyển động đấy đấy timeline của chúng ta chuyển động rồi thế các bạn đã biết là cách là bây giờ chúng ta sẽ chọn uh, object của chúng ta chúng ta chọn uh, bình thì bây giờ cái bình đầu tiên tôi lại lên tôi lại vòng lên phía trên để tôi uh, chọn uh, bình tôi chọn là transform hay ở uh, motion cũng được chọn motion motion transform transform nhé thế bây giờ bình của chúng ta chỗ này Đó. tôi giả vờ nó đầu tiên nó ở chỗ này Đó. xong rồi đến chỗ này nó chuyển đây nó đến chỗ này Đó. đến chỗ này chỗ này bây giờ nó lên đây bây giờ chúng ta xem xem nó chạy đỉnh lúc nát chưa đó rồi thì bài học hôm nay rất là thú vị thì uh, tôi mong các bạn là cố gắng uh, xem để hiểu được cái bài mà tôi vừa làm nó gồm hai lớp và chúng ta phải liên kết lại chúc các bạn thành công uh, các bạn nhớ xem hay thì đăng ký subscribe cho tôi để tôi có cảm hứng dạy cho các bạn tất cả những gì mà có thể biết được chúc các bạn sẽ sản xuất ra nhiều phim hoạt hình thân ái chào các bạn